Vâng, xin chào các bạn Hôm nay à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách chúng ta ghép video, lồng video vào à, với nhau Và chúng ta thực hiện cái kỳ xảo Các bạn nhìn đằng sau có đẹp không ạ? Khung cảnh đằng sau có đẹp không ạ? Đây chỉ là một cái tấm hình thôi Và chúng ta đang ghép Khi mình ghép quay một cái video chúng mình ghép nó lên đây Các bạn nhìn giống như thật không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành Chúng ta đào phần mềm về chúng ta làm Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách đáo phần mềm mà hôm trước tôi đã đăng bài rồi trong video có link dưới video có cái link đấy chúng ta đáo về để chúng ta làm và bây giờ bắt đầu chúng ta tiến hành đây ờ, chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm ờ, ở trong cái chỗ mà tôi đăng cái bài ờ, xóa logo đây là xóa logo Kamaster này các bạn vào cái video này xong để vào video này vào video được cái chữ và khi các bạn vào video xong các bạn xem rồi từ à, hướng dẫn ở trong này các bạn sẽ tải cái phần mềm này về rồi các bạn à, nhìn này nhấn phía dưới này nhấn vào cái nút à, cái mũi tên ở bên phải dưới cái video này chúng ta kéo lên ở đây kéo lên phía dưới này tôi có cái link tải cái phần mềm Camster này các bạn vào đấy các bạn tải về điện thoại của mình và để chúng ta dùng đấy chứ đấy chúng ta dùng phần mềm này để chúng ta chỉnh sửa video và làm mấy kỹ xảo cho cái video của mình Bây giờ chúng ta sẽ xem cái video gốc nhé. Đấy, video gốc là đang đứng được ờ, cái màn hình màu xanh thôi. hôm nay ờ, nhìn thấy ờ, cảnh đằng sau có tuyệt vời không ạ đây ờ, chỉ là sử dụng cái kỹ xảo thôi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái kỹ xảo chúng ta sẽ lồng vào cái một cái video hoặc là một cái hình ảnh đấy y chang như thế này đây được chưa rồi chúng ta để tiếp tục xem video nhé đó, tôi sẽ hướng dẫn ờ, cho chúng ta từng bước để chúng ta làm chúng ta sử dụng cái phần mềm mà ờ, cái mật tươi chúng ta sẽ làm ở trên điện thoại luôn rất là đơn giản đây là cái hình nền ờ, chúng ta lên mạng chúng ta đao về chúng ta tìm cái hình nào đẹp mà phù hợp để chúng ta đao về chúng ta đưa vào video chúng ta ghép cho nó hợp lý và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta từng bước để chúng ta làm đấy vào từng bước rất là chi tiết các bạn nhất là các bạn mới chúng ta sẽ uh, à, xem đi xem lại một hai lần để, để chúng ta làm video cho nó dễ bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta làm bạn mà sử dụng phần mềm này quen rồi thì chúng ta có thể vào xem một đoạn ở trong ờ, khi chúng tôi làm video thôi còn à, bạn mới chúng ta tải phần mềm này về xong này sau đó rồi à, chúng ta nhìn là có cái vòng tròn lớn màu xanh chúng ta nhấn vào nút màu xanh đấy rồi chúng ta chọn vào cái dự án trống nhé nhìn có chữ dự án trống này nút nhỏ màu xanh bên dưới đấy dự án trống rồi à, lưu ý là trước khi chúng ta làm cái video à, này chúng ta muốn à, cái à, đằng sau chúng ta kiểu quay một cái video bằng thật à, hình ảnh thật đẹp chẳng hạn như là chúng ta lên trên mạng chúng ta đau một cái ảnh nền à, rất là đẹp về để chúng ta làm đây tôi hình này là tôi đau rồi này tôi lấy ra cho các bạn xem này chúng ta vào phần mềm vào à, cái trình duyệt phương tiện ở trình duyệt phương tiện này để tôi lấy cái hình nền ra này. đấy đây đây là cái đây là cái hình nền mà tôi đã đao ở trên mạng về thấy chưa rồi ta kéo cho nó về chúng ta kéo dài ra để chúng ta làm cái video này đấy kéo cho nó dài ra cái video này chúng ta sẽ làm dài đấy được chưa kéo dài ra tí thứ chúng ta kéo nó lại sao cả đấy tôi tạm thời như này đi đấy. khi chúng ta thực hiện là sau cái lớp thứ nhất lớp trên cùng là cái hình nền chúng ta nhấn vào à, cái hình nền trước này chúng ta nhìn này chúng ta nhấn vào hình nền này mà khi nó là khuôn cái màu vàng rồi chúng ta nhìn thấy nó khuôn chưa nó khuôn cái màu vàng rồi rồi các bạn à, nhấn vào nhìn ở bên cái ô công cụ bên này này bên có mấy thanh công cụ bên phải chúng ta từ cái kéo là bỏ qua đến cái nhấn ờ, các hai cái vuông chéo nhau này đây vuông chéo nhau này rồi tôi nhấn vào nhá rồi đấy rồi chúng ta nhấn cái dấu bằng để cho cái hình nền sau nó cân đối nó không có chạy nó đứng yên đấy giống như chúng ta đặt camera ấy còn không là hình nền nó cứ chạy ra chạy vào thì tí nữa chúng ta ghép cái video chồng lên không hợp lý rồi sau đó chúng các bạn nhấn tích ở bên phải trên cùng nhé rồi nhấn tích này rồi nhấn tích vào rồi như vậy là chúng ta xem này đấy nó đứng yên nên nó không có chạy nữa coi như là cái camera chúng ta đặt một chỗ được chưa rồi đây là cái lớp ờ, thứ nhất là cái lớp này chúng ta sẽ làm nền cho cái video này bây giờ chúng ta sẽ à, xem cái video mà tôi ờ, đã quay rồi đấy tôi đã quay tôi đưa lên cho các bạn xem này cái video này tôi đã quay rồi quay uh, đứng ờ, trước cái màn hình xanh thôi đã đâu rồi nhỉ camera đâu camera đây đây đây là tôi cắt bớt đó khi chúng ta muốn cắt chúng ta nhấn vào cái kéo này bây giờ tôi cắt bỏ cái phần đầu thì tức là phần bên trái chúng ta nhấn vào ờ, cắt sang trái của đầu phát cắt sang trái của đầu phát đây là cái video nhà phía dưới cái hình nền nhé đấy để tôi cắt ra cái đoạn này à đây đây cái đằng sau là tôi, tôi quay luôn mình hai ba cái luôn này. đấy bây giờ chúng ta nhấn vào cái video rồi nhấn vào cái kéo tiếp tục bên ờ, ô công cụ bên hộp công cụ này nhấn vào cái kéo rồi bây giờ tôi bỏ đoạn đằng sau tức là cắt sang phải của đầu phát này cắt sang phải này rồi bây giờ chúng ta xem ờ, xem cái video nhá cái video tôi quay này đây là cái video gốc nhá các bạn xem này tôi đứng ờ, sau một cái màn hình nền màu xanh đây đấy cái màn hình nền màu xanh đấy các bạn cứ tưởng tượng là đằng sau là cái cảnh đấy vì chúng ta đã đao cái cảnh đấy về đấy đấy là cái video gốc video gốc này là do cái màn hình này không ấy tôi phải cắt bớt hai bên này tôi lấy hết màu xanh thôi mà tôi không cắt các bạn không cắt cũng được đây nhìn này à, hai bên cái hình này à, nó không phải là màu xanh đâu tí là chúng ta lồng vào nó bị lộ cái này chúng ta chỉ lồng được cái màu xanh thôi một màu thôi cho nên là tôi bỏ cái video này đi và lúc nãy tôi đã làm một cái khác các bạn cũng phải thế nhé làm cho nó hết màu xanh rồi ờ, tôi bỏ cái video này tôi đưa cái một cái video khác vào cho các bạn nhìn mà tôi đã làm rồi này Đây Chúng ta lồng video này Đấy trong này có ở đây Các bạn nhìn thấy ờ, tôi ép hai bên hai cái màu xanh chưa Tức là Tất cả là đều cho nó là màu xanh hết Còn chỉ có trừ mình ra là tí nữa mình ờ, ẩn cái màu xanh này đi Rồi các bạn nhìn video chạy thử này Đấy tôi đã lồng rồi Và cắt vào lồng rồi các bạn thấy chưa Đấy bây giờ chúng ta chỉ việc là bỏ cái màu xanh này đi là chúng ta, chúng ta đang đứng ở trên cái nền kia rồi Rồi là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái kỹ xào Chúng ta đứng ở trước cái màn hình xanh Rồi chúng ta đứng chúng ta nói giống như đang đứng ở trên ờ, một cái khu vực rất là đẹp chẳng hạn Đấy y này đấy Được chưa Được chưa Rồi Bây giờ ờ, chúng ta phải chỉnh sửa Bây giờ khi các bạn đưa cái video này lên rồi bây giờ chúng cách chúng ta để lồng cái màn hình xanh này vào này à, cho nó mất cái màn hình xanh này chúng ta nhấn vào cái video dưới này sau là cái nền nhé sau là cái nền này đấy đây là cái video này chúng ta nhấn vào cái video này nhấn khi nào thấy ở trên màn hình có khung thế này phóng to nhỏ được cái này được chưa chúng ta không cần phóng to vì vì cái khung cảnh đằng sau nó nhìn nó lớn quá chúng ta nhỏ nhỏ thôi vừa vừa thôi đấy như này là vừa được chưa giống như ta đứng ở trên cái bãi cỏ này và một người đang quay chúng ta nói chuyện đúng không rồi nhấn vào đây xong các bạn à, nhìn à, bên hộp công cụ này bên thanh công cụ này thanh công cụ bên phải này chúng ta trượt cái thanh công cụ lên này trượt lên rồi chúng ta nhìn thấy cái phím cho ma chưa đây phím cho ma nhấn vào phím cho ma này đó rồi có chữ cho phép ở trong phím cho ma hỏi có cho phép hay không chúng ta bật nó lên phím cho ma này các bạn nhìn cái hình bên thấy là khác chưa rồi bây giờ chúng ta chỉ việc chỉnh đấy chúng ta có cái nút mà cái ô mà đen mà hình người màu đen và cái ô xanh hình người màu đen này và ô đen hình người màu xanh chúng ta chỉnh qua chỉnh lại đẹp hay không là do các bạn chỉnh cái này đấy đấy tôi ví dụ như vậy đấy chưa các bạn nhìn thấy khác chưa thấy mất cái màu xanh chưa đấy do tôi quay là cái nền sau nó không đều cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta nhấn cái đồ chỉnh cái đồ nét cho nó là chúng ta vào cái đường cong chi tiết chúng ta nhìn ở bên cái ô công cụ này thấy bên cái nút màu xanh thấy nút màu xanh chưa bên cạnh cái nút màu xanh có cái ờ, đường cong chi tiết chúng ta sẽ vào đường cong chi tiết để chúng ta chỉnh cái đồ nét nó vẫn còn chưa nét lắm đúng không cái người này là chưa nét này chối quần ấy rồi chúng ta nhấn vào đây và chúng ta sẽ chỉnh này ta nhìn nó nét hơn này thấy nét hơn chưa đó rồi chỉnh qua chỉnh lại làm sao cho nó nét được chưa rồi tích nó vào nhấn nút bên phải màu trắng ở trên con nút tích chúng ta nhấn tích nó vào xong rồi bây giờ chúng ta nhấn vào cái video do cái quần áo này màu tối cho nên là chúng ta để nó sẽ cái màu màn hình xanh của của tôi quay là nó không ờ, sáng không đều cho nên là nó bị cái chỗ quần nó bị một tí chúng ta đưa vào cái chỗ có cái bóng tối này luôn để mà che luôn đấy rồi bây giờ chúng ta để nhìn thử này chạy thử video nha chúng ta nhìn này đấy nét hay không là do các bạn chỉnh cái phím cho ma thôi đây chúng ta chúng ta dừng là thấy chỗ cái áo đằng sau thấy có bì chưa rồi vẫn bì đúng không Chúng ta vào thanh công cụ nhấn vào video Rồi thanh công cụ bên phải này Kéo lên vào phím cho ma lại Rồi bây giờ chúng ta thể chỉnh lại Chỉnh lại Đây chúng ta đẹp hay không là do mình chỉnh ở đấy đấy rồi chúng ta cho lên tí vì à, cái màu vàng nó đang bị ở quần Rồi, tạm được thử xem nào Chúng chạy thử xem nào đấy đẹp hay không là chúng ta chỉnh cái phím cho ma đấy đấy đấy chỉ là sử dụng cái kỹ xảo thôi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái kỹ xảo chúng ta sẽ lồng vào cái một cái video hoặc là một cái hình ảnh đấy y chang như thế này đấy được chưa rồi chúng ta lại à, tiếp tục xem video nhé đấy các bạn thấy chưa đấy người này nét hay không là do mình chỉnh này cái đoàn này đấy, cái đoàn này ví dụ như là nói thì chúng ta lại nếu muốn chỉnh cho nó đẹp nét thì chúng ta phải làm từ từ cẩn thận thôi tay đừng có rung quá đấy bần nữ nào mà nếu mà có bần nữ xem cái này muốn làm cái này chúng ta phải làm cẩn thận về thường thường nó hay rung hơn chúng ta nhấn vào video này video là cái lớp trên cái, cái hình này đằng sau nhá đấy rồi chúng ta vào à, kéo lên vào phím choma đấy phím choma để chúng ta chỉnh chỉnh làm sao cho nó nét đấy chỉnh làm sao đó mà mà tăng cái đồ nét lên đấy tôi ví dụ như vậy được chưa các bạn là chú ý trong cái màu đen này nó nhuốm cái màu trắng vào nhất là chúng ta thể nhìn ở chỗ tóc vào cái chỗ cái bóng tối đằng sau ờ, cái quần của tôi cái áo này này đây cái bóng tối này này là do cái ánh sáng nó không đều thôi chúng ta khi mà quay là chúng ta phải đưa ra ngoài trời ánh sáng nó đều để khi chúng ta là ẩn cái màu xanh này đi thì nó mới dễ được chưa thế thôi đấy chẳng hạn như là rồi video đến đây là chúng ta đến đây cái hình nền nó dài quá chúng ta thu bớt cái hình nền này, này, này tôi kéo cho bằng cái video này đó chúng ta thấy cái vạch bà có cái ô màu đỏ này chưa cái vạch này là đây cái vạch đây ở dưới này đây căn cái video dưới video trên nó bằng nhau sau đó chúng ta nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo vào cái phần đuôi này là phần bên phải chúng ta nhấn cắt bên phải rồi nó bằng nhau chưa rồi ví dụ à, đây là tôi đang đứng ở đây chẳng hạn nhưng mà ví dụ như làm à, chúng ta muốn lồng thêm ít nhạc này chẳng hạn Bây giờ chúng ta nhìn cái vòng tròn lớn màu xanh này này, cái chỗ có cái nút nhạc này chữ âm thanh này này. Đây là âm thanh. Chúng ta thêm nhạc nó vào nhấn vào à, cái nút nhạc này nhá. Nhấn vào nút nhạc này. rồi đây chúng ta chọn đây, nhạc ở trong máy của mình đây đây đây. Đấy. Thư mục. Đấy, music. Tôi có một cái bài cái túy hồng nhan này ra tôi cứ cho vào thử xem nào tích cho vào nè rồi khi các bạn làm là các bạn cứ mò từ từ thôi dễ rồi bây giờ các bạn nhìn ở, phía dưới này có ba ô này có ba đường này đường thứ nhất là cái hình nền đằng sau này cái đường thứ hai cái ờ, màu xanh đậm hơn này là là cái video mà ừ, là cái video của mình muốn lồng vào đấy cái hình tôi cũng đứng đấy là cái video đấy đây nhìn thấy chưa sau này là cái hình nền này và cái dưới cầu này là dưới cùng này là cái nhạc tôi vừa đưa nó vào bây giờ tôi nhấn vào đây để cho nó khuôn cái màu vàng này sau chúng ta để nhấn vào để chỉnh âm thanh chúng ta nhìn minh thanh công cụ chúng ta thấy cái loa không thấy cái loa không nhấn vào cái loa này nhấn vào cái loa tăng âm thanh lên này giảm âm thanh xuống này cái này là nhạc nền nên chúng ta chỉ để nhỏ thôi đấy cái này tôi muốn làm nhạc nền nó để nhỏ thôi được chưa rồi nhấn tích xong rồi ở bên phải trên cùng này chúng ta có cái vòng tròn mấy có dấu tích chúng tôi nhấn vào tích này rồi thấy chưa ở chạy thử thế nào đấy cái tiếng người nó hơi nhỏ chúng ta tăng ờ, khi chúng ta quay xong chúng ta tăng âm lượng lên chúng ta nhấn vào video này đó ở trên ờ, bên thanh công cụ thì cái kéo xong đến cái ô xong đến cái loa này nhấn vào cái loa để chỉnh âm thanh này rồi tăng âm thanh lên đây tăng nó lên rồi tích vào rồi chúng ta chạy thử thế nào Chào các bạn à, à, Do tôi quay à, Do tôi quay hơi xa cho nên âm thanh nó nhỏ Chúng ta sẽ nhấn vào cái cái bài nhạc ở dưới chúng ta giảm âm thanh tí nữa Đấy bảy phần trăm và chúng ta chỉ cần 10% nữa được rồi Đấy, ví dụ thế tích nó vào rồi chế thử thế nào đấy con người khi mà chúng ta lồng người vào nét hay không là do mình chỉnh quay đều cái đèn xanh cho chúng ta chỉnh cái phím cho ma đấy à, chỉ là sử dụng cái kỹ xảo thôi đấy đằng sau là một tấm hình chúng ta có thể ghép vô tấm hình hoặc là chúng ta ghép một cái video đằng sau mình cũng được nhé một cái video hoặc là một cái hình ảnh đấy y chang như thế này đấy được chưa rồi chúng ta phải uh, tiếp tục xem video nhé và tôi sẽ hướng dẫn à, cho chúng ta từng bước để chúng ta làm ta sử dụng cái phần mềm mà cái mặt tơ chúng ta sẽ làm trên điện thoại luôn đấy thế là coi như là chúng ta đã hoàn thành cái video này rồi có gì không đấy rất là đơn giản ừ, chúng ta đã lồng vào được cái đằng sau cái khung cảnh đằng sau đẹp chứ vậy nhưng đó chỉ là một cái cái ảnh thôi ra lồng mình vào này đấy lồng chúng ta vào này cái ô này thấy chưa đấy đơn giản không cái này là là, là trước nó làm phim là người ta hay dùng cái màn hình xanh để người ta làm kỳ xảo đóng cái phim khoa học viễn tưởng rồi đấy rồi phim kinh dị nó hay dùng đến cái này thấy chưa đấy các bạn nào mà chưa quen làm à, mà không hiểu chúng ta có thể là hỏi tôi sẽ trả lời nhé đấy cảm ơn à, các bạn rất là nhiều các bạn à, nhớ nhấn à, nút like rồi nút đăng ký và chuông để ủng hộ kênh và chúng ta có thể theo dõi những cái video mới tôi hướng dẫn cập nhật mới sau này rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều